thử nghiệm độ gãy rụng của tóc khi chải sau 10 lần gội. Chải tóc với số lần bằng nhau, rồi đếm lượng tóc gãy rụng. Tóc được chăm sóc với dầu gội và kem xả đô gãy rụng ít hơn 82%. Kem xả đô dưỡng ẩm hiệu quả cho tóc mềm và mượt hơn. Giảm 82% tóc gãy rụng chỉ sau 10 lần gội. Kem xả Dove